rồi giờ giờ điểm yếu của mình là gì nè em không biết nấu ăn với là em rất là nam tính em uh... trời ơi chết rồi run quá lá dấu đề là dữ rồi đó tôi thi dấu đề hoài không ờ, đậu ờ, đó ngủ nước không Lệ, nước nước nước nước nước nước <laughs> bây giờ hai bạn à, đã có mặt trên sân khấu rồi mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha mời bạn nam giới thiệu đi À, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào, chào tất cả mọi người trong khán đài. À, em là Lê Trọng Trung. Em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe, sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ em xin. Dạ. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì ờ, Trung? Dạ lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ chào anh ờ, Quỳnh Linh. Chào, chào bạn Nam bên đó chào quý vị khán giả. Em em họ Hương tên Mỹ, em 38 tuổi. Công việc À, công việc của em là tài xế luôn, em là à. lái ờ. xe. Ồ oh, vậy đó hả? Ồ em lái xe ở đâu? Dạ em uh, chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà Được. Dạ. nhưng mà trong cái uh, giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ xe của em. Ồ, vậy đó em hả? chạy dịch vụ, chạy dịch Trời. vụ ngoài dịch vụ ra em còn chạy à, taxi công nghệ. Ờ à, vậy đó hả? Rồi. Mà em em chạy đường trường không hay gì? Dịch à, vụ em đi em gần hết đến nước Việt Nam rồi. Ồ oh, vậy hả? Em em chạy xe đi gần hết đến nước Việt Nam rồi. Ồ hay quá ha vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi dạ em thì uh, vui vẻ hòa đồng uh, cũng biết yêu thương cũng biết chia sẻ biết lắng nghe em có thể chạy được uh, rất là nhiều loại xe em uh... em bằng gì dạ em dấu d dấu d hả trà dữ à dạ. chàng trai dấu gì dạ dấu ờ, c thua rồi ủa dấu c tôi tôi dấu d hả thua dấu d ồ trời phụ nữ ta dấu d dễ sợ không rồi giờ giờ điểm yếu của mình là gì nè em không biết nấu ăn với là em rất là nam tính em à, trời ơi chết rồi <laughs> run quá lá dấu đề là dữ rồi đó tôi thi dấu đề hoài không đậu đó ngủ nước không Lệ, nước nước nước nước nước nước <laughs> rồi bạn trai ừ, điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền em thì không có tứ đội tưởng à em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát hay hát đúng không dạ mà có thật xấu gì không chung cũng có lúc cũng hay hiền, quá hiền. Chào dạ, em. Em là chị. Ừ. Bên ừ. bên tôi á chắc là lần đầu tiên à, tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu đê. À. Thì đó nhưng mà người ta quen trên được tay lái rồi Coi như đang giờ. ngồi lái xe đi Cho nên người ta bị khó thở luôn á Khó thở luôn hả? Còn <laughs> nghiệp vậy? Ừ Chúc nha nếu mà gặp cái mà khó thở là mình mình sẵn mình làm y tế luôn nha dạ vâng <laughs> hô hấp nhân tạo trời ơi chào dạ, cô gái dấu d ờ đó tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đấy nha <laughs> thường phụ nữ lái dấu bê tới dấu c là hết rồi dạ nhìn ngoài đường không sao nhìn à. cây cối không cảnh không sao nhìn máy quay nó không máy quay nó thoải mái dạ máy quay mất hồn đúng thì không coi như máy máy quay là cây cỏ gì đi tính tình của em là nam tính nè rồi thì đó là em mạnh mẽ mạnh, mạnh mẽ mạnh mẽ đúng rồi thật ra là à, ai bạn nam nào cũng thấy không, không có chở che được với lại cũng hay dễ bị xúc động coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc ừ. là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. em dễ bị xúc động em không thích bạo lực thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em em bị khó thở trường em đi. có mấy mối tình rồi à, có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm tụi em toàn yêu xa thì ra viết thư thôi mà trời ơi rồi còn lâu mối lâu tình ấy. thứ nhì nào không dạ thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu ấy à, đại đa số là mấy bạn đó là à, ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra ví dụ, ví dụ nói đi đón em thì tới rồi thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói ví dụ bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em cho coi <laughs> em đi với ai hay là mình gặp gỡ gì không rồi sau đó bạn mới ra em à. không thích điều đó dạ với là càm ờ. ràm hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi em không thích nhắc lại mà bạn mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại em thích điều đó em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả viết thư tay không à em có giữ còn giữ thư không dạ còn vậy là còn yêu hả dạ không em thích lưu giữ kỷ niệm bây giờ với những cái thư tình đó đó ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc em có đọc không đọc dạ đọc chứ em có mấy mối tình rồi nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa mới mém mém tí ừ. đã mém mém tí hả vâng tức là khoảng bao nhiêu lâu yêu bao nhiêu lâu 3 đến 6 tháng Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó à, Không sâu đậm mà có hung gì chưa? Dạ, chưa hôn ạ <laughs> Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha Hôm nay gia đình mình được của nha ừ. Mình là... <laughs> ừ. Bây giờ, bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào đầu tiên là em muốn là bạn phải cao mét bảy trở lên chắc cũng gần tới rồi với lại sạch sẽ gọn gàng với lại không có càm ràm à, Ủa, bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm em không phải nhìn à, không phải dơ không dơ nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi à, à tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho yên tâm là... người đàn ông bên đây mặc dù lái không. xe tải nhưng mà <laughs> tưởng đâu lái s 500 không mercedes không à. dạ với ờ, thêm nữa là phải biết yêu thương chia sẻ đi ờ, ở đám đông thì ờ, ôm eo của em luôn cái tay ra sau á ôm ôm ngang hông á trời ơi vậy đó hả tay. dạ đúng rồi em thích à, vậy trời lãng mạn vậy được không được không trung dạ cái đó là cây em thích đó. cái đó là cây em thích em thích à, vậy là hay quá hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha ừ. phải nói chung là thật thà thẳng thắn đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều em không ừ rồi em không không không nghĩ được không nghĩ được trung thấy ờ, đáp ứng được bao nhiêu, nhiêu phần trăm bên nhà gái em thấy chắc đáp ứng 90% phần trăm còn trung trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào nói chung em thích những người phụ nữ ờ, không có nóng tính cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm em có nóng tính không ờ, em gái dạ em nóng tính anh ơi <laughs> à, nóng lên làm gì là em em nói em nói luôn đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia em không thích gì là em nói liền luôn em nói ngay luôn em không có có suy nghĩ nhưng mà sau này nghĩ lại thì thì cũng thấy tội bên kia rồi gì nói chung nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình ừ. rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào nhà gái đi với ai em đi với à, má nuôi của em với lại mấy anh chị rồi à, xin mời dạ. nhà gái cho ý kiến ạ à. À, chào chú Linh và cô Hùng Giang dạ. Chào các khán giả Thì gái Mỹ tôi thì à, mạnh mẽ Cá tính nó thẳng thắn Nhưng mà cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình còn về mà à, tại điểm tốt á thì gái tôi thấy nó vậy á chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm thương người hòa đồng à, theo à, mẹ nãy giờ thì à, mẹ thấy cậu này thì ngoại hình thì cũng được về mà nghề nghiệp thì à, nó cũng à, phù hợp với lại con à, thì bây giờ mẹ thấy tốt được rồi cảm ơn à, em trai đi với ai dạ em đi với à, ba của em à, kính chào uh, quyền linh đẹp trai kính chào uh, hồng vân xinh gái à, kính chào uh, tất cả các vị khán giả tôi là ba đẻ ra uh, ờ, chung nhưng mà nói về chung á thì uh, thực ra thì uh, cũng được cái siêng làm mà cũng có rất nhiều cái tài vật chịu khó của cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy vì ở độc lập cũng nhiều rồi còn à, à, con à, về gái á, thì à, khỏe công việc ổn định à, sinh gái điều kiện công việc có vẻ cũng à, tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa à hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái cái hỗ trợ cái nội trợ làm sao đại đa số con ăn ở ngoài thôi con không biết nấu ăn <laughs> rồi lái xe mà rồi cái nghề giờ... này cũng mệt nghề này lái xe suốt rồi chắc đúng cũng rồi có căng thẳng anh nói thực đâu đi cũng hợp cái thời này thôi còn cảm ơn khán giả rất nhiều rồi cảm dạ, ơn chú rồi, cảm ơn nãy em nói em hát được đúng không dạ giờ mở ra rào ra là vừa tặng hoa vừa hát luôn nha dạ hát bài gì vậy uhm, hát bài à, em quên luôn cái tên trời ơi quên cái này à, luôn hả à, em hát một đoạn trong bộ trong bài hát là tâm hồn sao động rồi thôi mở rào có gì hô hấp nhân tạo nha Dạ khó thở nữa nha khó thở là bên kia tao hô hấp rắc chịu đó Dạ vâng Bắt đầu tiến tới <laughs> Dạ, dạ hát, chào anh hát à, Chào em Anh có món quà tặng em Dạ cảm ơn anh Món quà dễ thương quá Anh tặng em mà bông lan Dạ Anh xin hát một đoạn Rồi hôm nay không là mưa Vòng tay em du anh làm thư Anh biết bây giờ anh biết bây giờ anh đã yêu yeah, dạ, hay quá <laughs> dạ. mình tặng quà dạ em à, tặng anh cuốn cuốn cuốn sách với à, cái thiệp em hát tặng anh ấy một bài đi đến với chương trình em sẽ hát bài à, vết son trên áo khi đang ngồi chơi trong quán ăn anh kêu rằng anh muốn đi đi mua một bao thuốc lá thơm Bên ngôi chợ ngay góc đường Anh ra đi sao thấy hơi lâu Đi qua 30 phút hơn Khi anh vô trong mắt anh sao Thấy có những nét dối gian kì son môi trên áo anh Thì ra anh đã dối em kì son môi trên áo anh Nhìn xem em không nói thêm Đã biết thế chứ trách sao Em không yêu anh đâu Vết son môi in trên cổ áo Chẳng thêm anh nữa đâu nha Yeah Trung ơi Trung nắm tay đi Tại vì bạn này là tay bạn lạnh bạn run dữ lắm Nắm tay đi cầm cho Đưa qua anh cầm coi dạ. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp gặp cô gái dấu đề thì sao <laughs> nhìn thẳng đi em không biết nói gì đâu cảm nhận lần đầu tiên sao nói đi nói chung à, lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một ừ, chút cảm tình ban đầu dạ cảm ơn anh thì nhìn em rất là xinh oh, cảm ơn anh ừ. em tối nay mất ngủ rồi <laughs> anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau dạ dạ nhìn thẳng vô mắt ảnh coi à, nó, coi có, có tươm tất nè sạch sẽ gọn gàng nghe ừ. muốn không dạ nói chung là cũng được được làm sao nói cứ được được sao à, nhìn thì à, cũng à, gọn gàng cũng sạch sẽ cũng đẹp trai nói chung là em thấy anh hiền mà biết anh có hiền không <laughs> anh có gia trưởng không anh thì không gia trưởng ok vậy được rồi yêu em thì nói chung là ừ, cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy trong nhà gia đình đấy anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu yeah. Dạ. vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc nói thôi giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi <laughs> anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút muốn có luôn liền. vâng đúng rồi à, vậy em cũng muốn có baby liền nếu mà <laughs> chúng mình cưới nhau mình xin bốn baby <laughs> xin bốn baby em thích con nít thật ra là nếu mà được thì à, mình đến với nhau thì mình xin bốn baby nếu không thì ba đứa cũng được mỹ em có áp lực không mỹ bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó dạ không sao <laughs> bây giờ trước khi về cái ngồi hai người thử ôm nhau cái coi cảm xúc nó sao nào Trung, ôm ấm không ấm không ở mỹ thò cái tay qua gì đó cái tay qua eo đó không, em nói, tay... nói chừng nào đi á đi đi đâu thì thử, thử em thấy là tay qua eo cái vòng tay eo qua vậy nè đó không đó, cái đó, này, đúng, này, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, dạ được ạ thấy dạ. tim mình có sao động gì không dạ cũng quá dao động luôn mình hẹn hò làm sao bởi vì người ở vũng tàu nha à, tại vì em có à, có phương tiện à, cá nhân thì ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được sắp xếp thời gian được tại vì em là làm việc tự do hẹn hò thì à, nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt dạ thích đi mô tô anh có à. à có xe hả à, xe máy rồi xe mô tô ừ. à ok em thì không có nếu mà đi du lịch em thích đi du lịch Ừ. em đi gần hết đất nước việt nam rồi nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi hoặc là đi với gia đình chứ còn đi một mình là em không đi vậy bây giờ anh em muốn anh chở nói đi dạ đúng rồi bây giờ <laughs> có giờ em chở người ta không à <laughs> tại là lâu lắm rồi em cũng cũng không có chạy gắn máy Thật ra là bây giờ em à, cũng thích cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường dạo phố cũng thích thế dạ vậy thì sao chung sắp tới thì à, anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội đi à, chở em đi chơi dạ cảm ơn đi anh. bằng mô tô thì à, anh chở thì em ôm anh và <laughs> nếu mà à, em chở thì anh sẽ ôm em ok <laughs> <laughs> chắc chắn rồi thì nói chung thì bây giờ anh đang ở long điền bà rịa vũng tàu thì anh cũng có nhà có đất rồi ừ. ừ thì à, nếu mà mình mà về thì có thể về bà rịa vũng tàu ở với anh dạ dạ được anh em về ừ. đó ở được tại ở bà rịa vũng tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm em gái của em ở đó bé út à vậy vậy khỏe rồi dạ để tay nút bấm để tay vô nút bấm đi đó. thấy được là à, bấm luôn khỏi đếm nha. luôn ở đằng Tới sau đó cưng khỏi đếm luôn nha linh nha đếm, đếm luôn nha nè một Tới nè rồi. hai nè ba bấm đấy cạch cạch luôn thôi vô <laughs> bây giờ chính thức chính thức rồi đó nha dạ anh thấy là trung cũng hiền mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á <laughs> khó thở khó thở dạ nụ hôn đầu tiên đó nha à con xin phép uh, à, nuôi cho con được cả hôn mỹ ôm chặt vô ôm chặt vô mạnh vô bên rồi mỹ mỹ làm lại đi không <laughs> mạnh mẽ lên bắt đầu hai bên luôn bên này nữa cũng thấy chán luôn vậy ôm à, nắm chặt tay nhau